Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh di Khải em ơi. Ở video này thì uh, Khải sẽ ép uh, bao tay kháng lôi, sinh lượng lực và kháng lôi 30 và ép một cái nón nón lá này, này nón lá kháng độc sinh lượng lực và chuyển hóa. Để cho Khải chuyển về con vỏ đa chuyển về con công long đao như nè. Đao thì Khải đã chuẩn bị rồi. Đao hút nội lực này. Đó, 5. Đao bờ ca. Đao thì này thì Khải chỉ lấy cái tóc 30 nữa nè. Chứ còn đỡ mà đi hón cái nỏ này thì hơi phí nữa là Khải không hón. Cái nỏ này thì đi hón ra thì sau này hón về nỏ nè tốn rất là nhiều tiền tại vì hón nỏ rất khó ra anh em nào xem giỏi ờ, khải nhiều video lần trước khó anh em biết rồi cái nỏ cực kỳ khó ra anh em trong những cái món vũ khí thì cái nỏ là khó ra nhất rồi vô à, cái đây à, rút 7 đập 7 à ok vô dòng sinh lực nha anh em vô khám hiện tinh một nào hình một mộ khám này tinh một này hiền một này bảy hữu dương tiểu này đó như anh em hay ép thì hiền tinh một phẩm chất xấu bảy hữu dương tiểu đó rồi lên ghé đâu ta 510 ôi rồi lắc thiếu máu thiếu máu thiếu tiền thiếu, thiếu tiền. tiền thôi thiếu tiền thiếu tiền thiếu tiền nó phải nghèo á ở sao nó không ra tiền ta anh đồng rút một hai cái dạng dằn mặt đó ao tù ngáo vậy <laughs> vả lại nè đâu sao tối nay ép hai món nha mai chuyển gì còn lùng đào tinh một nè phẩm chất xấu nè bảy nè đó như này nói thì anh em hay rút 7 phú viên tiểu đập 7 phú viên tiểu lá dòng sinh lực nội lực trăm bảy trăm tám trăm chín đó trăm bảy rồi tiếp tục à, rút cái dòng cắn lôi rút hiện tình hai đập hiện tình ba rút 4 rút 4 rút 4 đập 5 lấy nè kháng lôi 29 nè thêm bên hai đâu bên hai đây lên rồi bốn viên đại cố gắng lên cầm khăn lên 30 giá đẹp nè cái băng bỏng ngon hơn hả à? thì cái băng bỏng cũng ngon nhưng mà đánh thông kim khải không thích lắm nè còn chốc 7 rồi khải một thị tinh ba phút viên lấy 30 à, chắc đúng không à, tăng đúng không Khả. Đâu? Hả? Một thủy tinh phun tiểu cũng được. Thôi, một tinh phun tiểu thì phí. Không có tiếc. Vô. À, tinh 3. Phòng chốc 7. Một uh, lục thủy tinh, 3 phút viên. Cắn lô 30 nha nam em. Còn nó ra 28 là 9 triệu luôn á, đậu xanh tình ba luôn Có gì nữa, đồ sao thiếu tiền nữa Áo vậy Auto đi Mất cái auto này Rồi ok Rồi đi thành khác đi Nó làm cho mình hai phát một phát khó chịu quá ra mới kiếm được tay 4 nghìn chín <laughs> này chém hai triệu nữa bả luôn với mạng 60 phần trăm ok vô khăn lôi phạm tróc 7 nè tình 3 chuyển đổi rồi đi công thành anh em ơi đi công thành 30 đến nỗ lực đồ nỗ lực cái phòng chống năm mà hôm giờ anh em ép nỗ lực phòng chống năm lên cao không ta đập thủy tinh lên cái gì đập thủy tinh phun tiểu đập thủy tinh phun tiểu hả bảy dân tiểu hả ừ. mày mày thủy tinh phun mình ra đừng để chúng tánh mình ra rồi bỏ thêm rồi. thủy tinh này tiếc gì vô đi không có rớt không lo không thì đảm nội lực nó cao hơn cái uh, lực đúng rồi có thủy tinh mà ở đâu ở đây đây lộn lộn tinh bỏ trên kia ba hố hàng hố hàng do cái phẩm chất năm mà nên phải đọc thêm bộ như thị tinh nè nội cái phẩm chất năm nội lực phẩm chất năm áo quá diêm thiên thị tinh bù lại rồi xong mót <laughs> kiếm tinh uh, ờ, tiếp tục cái nón trăm tám rồi tiếp tục cái nón nón thì cũng đi lái sinh lực nội lực rồi kháng độc thôi dạ thôi đơn giản thôi à, đi lái phôi à kho sinh lượng lượng 15 x Có không? Còn cả Thịnh hơn ra À, đầu tính ra có cái nón kim rồi không ta? Nón kim này nãy mua sai sách rồi nè em ơi Mua nón nem dòng mới đẹp cấp thêm dòng chuyển hóa sát thương cái gì phù hợp sinh lực dở quá tăng có cái nón nào không tăng ơi kim thử có cái nón nào không phù hợp sinh lực nó đẹp hơn chứ nội lực ngon thiếu rồi hay là hay là ép dòng sinh lực uh, sinh lực với lại uh, phục hồi thôi nè nội lực tầm này con long đao chắc hơn ca là chắc rồi thôi đúng á bỏ đi sinh lực dòng 1 sinh lực dòng 1 này giới phục hồi sinh lực thôi đó hai cái đó thôi mình phun hồi vuốt lại đi. đây Đừng có nó này mày à, lấy dòng sinh lực với lại phục hồi sinh lực hai món đó thôi đây tinh một tinh một đủ thôi chưa đủ rồi mà mà tăng có cái nón nam nào năm dòng không nón nón lá năm dòng không 200 vạn à, sốt luôn em à sốt. mình đi coi cái kỹ thiếu. ừ nãy quên mày rồi ok lên cái nón uh, có phục hồi lực chưa à, phô hồi mấy dòng máy đây tăng cái dòng máy đây. có dòng một không dùng uh, có dùng hai rồi mà dùng hai sợ nó nóng mát ai ép ờ, cái này đi à, tìm cái phôi nội lực cuối cùng thôi có phôi nội lực cuối cùng không tăng cái phôi phục hồi sinh lực dùng mấy từ từ để coi ok ok đấu đấu đấu đấu khói này cái tăng này khá đấu phôi ừ dòng đấu. một đấu phôi đấu phôi đấu phôi ừ. có à. dòng một à ép cái nón 6 vòng luôn nè ép cái nón 5 vòng nhá, ok đủ phôi đủ phôi mà cái vấn đề là giờ thiền tinh đâu này uhm. mà ép đến đâu ép đây rồi đi đi quýnh mắng định bài bot lấy thiền tinh nè ok chưa rồi rộng dòng sân lợn, đi à, đi mua mấy cái này nè Khả định chuyển con lông đao nè em ơi Khả định chuyển con lông đao Giờ ép đồ chuyển con lông đao nè Hiện một nè Hiện hai nè Hiện ba nè ẩn một nè ẩn hai nè Rồi xong Định chuyển con lông đao nè Rồi vô phẩm đốc lấy sinh lực 140 hiện tinh 1 hiện 1 đâu hiện 1 đâu đây hiện 1 rút hai của dương đại một sinh lực 140 nè thuộc tính hiện 1 ba bình mới lên hỏi 6 nha ba bình hả ba bình đúc ba bình phẩm chất năm ôi phẩm chất năm vãi lên mình cũng năm hai bình thôi lên rồi không vừa rồi ba bình đấy vừa rồi ba bình đấy ba bình mà không mà cũng lên luôn ừ không phải thôi ờ, đập bốn phút viên bảy phút bảy phút cho tiểu bốn đại hai tiểu đi quân tiểu cũng được bốn đại bốn tiểu lên cái cái dòng sinh lực cao cao một tí nữa ở thằng nào một đạp sinh lực nợ lực đang đập thủy tinh không cứ dòng gì thủy tinh dòng viên thủy tinh này lên là đúng rồi lên cao đúng rồi đây đây ép cho ép cho có mà đâu cần phải mất làm gì bốn đài bốn tiểu này ép trải nghiệm mới vui nha anh em chứ còn nếu mà ép mắt thì cứ auto thì tin là mắt là anh em cái đó không cần phải nói rồi đó giáp chính cức hello anh khải ok hello nt ban em ơi nghỉ game rồi em lâu rồi không thấy nha tầm này cho cái ban này nhức nách cũng hợp lý trăm này rồi tiếp tục đi tìm cái cái cái phôi ờ, kháng độc có không không có tân có kháng độc ấn hai ấn một ấn một ấn một ấn một đúng không ừ ấn một cao để tìm luôn qua bên uh, thành ở gì tương dương bắc đây có con kháng độc 22 nè tương dương bắc ấn một ấn hai ấn một ấn một rồi vào tương dương bắc đi ấn này thêm dương thì tinh vốn mà đây này này thái lụm nè chúng đây chúng đây ghi nó vứt rồi. ok ok đó. rồi ok cái dòng cái dòng này mình cứ thêm thịt tôm cho lại auto full auto lên dòng hai đậu ép full tiểu mẹ nó có cần quan trọng đâu thôi thôi thôi thôi hai làm cho nó đẹp đâu à, <laughs> cứ rút ba đại thôi rút ba đại đọc đọc thiên thủy tinh thôi rút ấn một kim không quan trọng nhưng mà nhìn vào nó sẽ có cái độ quan trọng nó sẽ đẹp đẹp rút full tiểu ép một thủy tinh rút phim full tiểu hả à? ừ một phí tinh hai đại là ba lên 25 ok phun tiểu <laughs> rút phun tiểu luôn xong đập vô một phí tinh với lại hai đại auto 25 ba đại này tí này cho ba đại này thì auto 25 cái thêm thêm nhưng thì tên là auto mà 2 4 6 8 ok rút 8 tiểu mà thấy đơn giản như chúng ta à, nón nè tinh tinh này ấn một kim này phun tiểu này ép dòng kháng độc anh em à, giờ đi tìm kháng độc xong tí nữa tìm cái dòng chuyển hóa sát thương nữa chuyển hóa sát thương rồi Ủa. rồi hiện tinh một Ủa. lúc ép này dồn nhân thị tinh thôi bùm phần chức năng rồi đập một thủy tinh với lại ờ, hai ba đại. ba đài là lên rồi ăn gì lấy dòng kháng độc 25 nữa nè đúng mấy dòng này là thằng nghĩ nhất là lên vô dư sức rồi mấy cái dòng này nó dư ờ, đồ thường bộ viên thì tinh auto 25 rồi mình tin này phẩm chất 5 này. 1 nè 2 3 này. thì tinh tự luôn cho tự luôn dạo ừ, từ từ đã tử những con hạng nữa thôi tử con hạng nha mình chơi cái khác đi tử con hạng mình chơi uh, lam lục vậy đây lam lục đi trời ơi quá trời thí tinh <laughs> đang đợi danh tử đã ép cái đai rồi kháng độc tinh một chất năm ba đại một thủy tinh Ờ 25 Chạy đâu Chạy đâu bưởi 25 Rồi tiếp tục dòng nội lực Nội lực nha anh em Lấy Ơi chuyện hóa chứ hai viên cũng lên nữa mà thấy ờ, kiểu chắc ăn <laughs> Ừ chắc ăn à, Rút Rút uh... Mát tại nãy người ta số tổng phẩm phẩm chất phẩm chất năm không Chuyển hóa quên dòng phục hồi sinh lực à, Rút uh, hai đại đi Rồi rút 7 tiểu đi lúc bay tiếu này lúc bảy tiểu đường nào cũng thêm uh, lúc uh, ba đại đi, mình không chơi bảy tiểu mình chơi ba đại đi, ba đại thì nó cũng tương đương như vậy thôi lấy dòng uh, phục hồi nha nào, tiên ép dòng phục hồi dành thảm làm như thế tân thôi nếu phẩm chất thấp nếu phẩm chất thấp làm như thế tân thôi hiện hai ba của nhân đại ở những đại bay tiểu luôn chọc rương vô rồi đúng không đúng hiện thời không ok Ui, chất xấu phẩm chất xấu đồ phẩm chất xấu có nên uh, tăng tăng tăng rồi tăng ơi chạy đâu rồi uhm, phẩm chất xấu phẩm chất xấu nếu giờ thì nhiên thì tin là auto 6 điểm ấy Giống như người ta là auto, auto 6 điểm ấy 6 điểm phí nè 1 2 3 3 đại 3 tiểu Đủ khi nào ra một điểm không <laughs> Thôi khảm dương thì dân nhà chết kèo nè Đủ Ra một điểm là chết luôn Ra một điểm là chết luôn nè ra một điểm khỏi ép nha <laughs> khi nào ra một điểm mà em phòng chất xấu nè thôi thêm đi ngại gì cho đẹp anh em đỡ nhìn thấy 60 công cho đẹp đó xấu điểm ok đẹp chưa rồi giờ đến đi dòng à, chuyện hóa, chuyện hóa. đi uh, hết thiên tinh rồi hết thiên tinh rồi hết hiểm tân rồi ok là khải cắt vô rương xong rồi khải đi quấn ít lần bài boss lấy hiểm tân nha nam để quấn lần bài boss lấy ít hiểm tân nha bỏ trong này ok anh em vừa rồi đánh vài lần bài boss lấy ít ít đồ để ép hiểm tân rồi nè tại vì em chuyển của long đao đã đi ờ, công thành chiến ở nơi à, coi bó được gì này mới đánh mà kiếm hiền tân nè nó sao ôi nghĩ sao đai còn thủ lấy hai trời ba điểm trời ảo à, thiệt cái đằng thống lấy ba chứ vái gì chứ trời <laughs> gì đây um... Ờ, ghẹ ơi ghẹ ơi ghẹ có đây không ghẹ ghẹ rồi nó không bằng nay lại lên ờ, đánh bãi của anh thế ừ, nhẫn mười trên bốn mươi Trời hai cái nhẫn đẹp dữ ta làm trên xe mấy đấy Tổng kháng bành không? T4 thì vào chung party luôn đi. Anh em mình trên chung cũng được. Cho, tổng kháng bành không anh em. Vãi thì. Em vừa to luôn rồi này. Em mới sang ra cái nhẫn cũng hai cái sân bay hai ba. Đọc âm luôn. À, ôi, em có theo xe 4 thế gì để anh anh anh vào PT party em nhá. Đấy em em đỡ motor hết rồi đấy. Đỡ motor nhóm hết rồi đấy ok ủa đâu hai cái nhẫn rồi nè nhẫn của tôi em nhớ rồi 1940 1940 hai cái đậu xanh con nào là chủ party bên đấy còn thiếu lam mà thiếu lam mà quất cái cho em động mà trong đêm động cầm một cái cái nhắn này mới mới ngon nè này à gì ừ. đây cũng có cái mà có 20 ok đi f4 thôi 15 40 trời mấy cái nhẫn đẹp gần lấy đi f4 ta rồi đi f4 này mà không có cái gì để xài được luôn em đỡ thiếu lâm motor rồi anh vô đi đây, đây. Cái, cái nhẫn của em ờ, chỉ là các bạn hả anh em chuẩn anh cô thì cũng <laughs> ghép hiện tinh sinh lực 133 anh mới ra cái nhận đấy do truyền thổ khá là nhiều mà không có khá cả nè nhỏ thiệt giờ giờ, giờ anh bếp làm chủ của tôi hay là sao anh bếp không vâng, anh về phải phải giải tán cái party cũ đã thì nó mới vào party của em rồi. Ờ anh em báo em thấy anh cắm ở sau bậc hai không ạ hồi đó mà đúng không thở lực đó em thấy anh cắm cái bãi đó thắng bằng không Ngon được à, bốn viên hiền tinh cũng được anh em em biết làm bài làm bốn viên hiền tinh khá là ngon ngon lành cành đào một viên ba một viên uh, ba viên một rồi ok Dư một chân sức nghiên cứu ép một cái nữa Ok Nhẫn 1440 Ép tiếc, tiếc quá Rồi tiếp tục uh, cuộc hành trình ép thôi nam Đi tìm phôi chuyển hóa sát thương ép thôi Đó Ok chưa Ngon lành cành đạo Rồi ép cho cái, cái nón cho nó xong này Giờ Khải sẽ rút hiện tình một nè Ôi sao thiếu hiện tình một rồi đi, đi trang sức tìm thêm một cái trang sức nữa đi cái nhẫn này bỏ đi nè mà nhẫn 1540 nhẫn không bằng không ai xài này. ok anh em làm thêm viên hiền tình nữa ép cho đủ cái nón luôn bỏ cái nhẫn hai ba mươi luôn ba mươi sáu á cho nó mang cái 1940 chín bốn mươi à. à, làm như hiện tình luôn ép trọn vẹn cái nón luôn nha anh em ép trọn vẹn cái nón luôn đây bỏ này 15 40 này bỏ này 23 20 bỏ này rồi bác ok dừng ba thiệt luôn anh em trời ơi dừng ba hơi phí nha kiếm dừng một cũng có kiếm dừng ba này bắp rồi bắp rồi bắp rồi mình tin nhưng ba thì cũng được nhưng ba phí quá thử luôn đi cho luôn lúc đó tính phúc duyên này rút nha nè rút dòng uh, chuyển hóa lấy nè chuyển hóa dòng 2 đâu rồi mấy cục đá mà đo tiền tiền tiền ba nè ẩn nè lấy nè thiên tinh một nè lấy vào dương đại lái chuyện hóa này hiền tinh một ẩn nè ẩn hai anh em ẩn hai hiền tinh một lúc ba của dương đại còn Dương Đại Dư 11 bình nè Từ nha Mình chọn cái này 7 tiểu 7 tiểu 3 đại 1 7 tiểu 3 đại Dùng chừng hóa quyết chiến đời hùng anh võ lộng sừng thiên hạ chi tổ được năm trời hoàn được năm rồi trời những năm lên được 10 chúng ta cảnh như gia đảng nha mình cho xấu đại đi cho xấu đại đi xấu đại hai tiểu khám không có hiền tinh một ta bỏ luôn hiền tinh ba đi em mày này hết hiền tinh rồi 5 trên 3 Ẩn Xấu đại 2 tiểu Tìm trường hó thôi nè Ép cho đẹp thôi Lên 10 thì đẹp Trường hó là 10 là đẹp nhất rồi Rồi ờ, xấu đại Phun đại đi Dư dùng tin làm gì Không mấy sinh đại Thôi thôi bốn đại bốn tiểu đi à, Kiểu ép phí phí phí nhiên quá phải đi vòng ra nè khám này tin ba này cái này hiện tinh một nó cũng cũng lên bây giờ không có hiện tinh rồi bốn đài bốn tiểu em trải nghiệm thôi tới đâu tới là vui thôi đó đó đó top năm dòng cố sẽ ép uh, nội lực nha nè ôi gì vậy thiếu tiền á ép một quận năm chục bạn à bốn đồng tiêu lại này <coughs> mười điểm rồi nội lực anh em tiếp tục dòng nội lực nha nội lực khả sẽ hút ờ, ba uh, đài bảy tiểu và khám ba đại bốn đại bảy tiểu rồi vô lấy này nội lực 155 nè hiện tinh một nè hiện ba nè ba đại bảy tiểu nha nè nội lực 155 hiện tinh một hiện ba còn chất 7 này chất xấu ừ. chất xấu ok còn năm đại bảy tiểu rồi hết luôn nha nam năm đại bảy tiểu hết luôn ấy di chuyển hình khác ra nha nó khỏi từ ờ, chuyện hói giờ lên nhưng mà khải sợ rớt nè khải thêm hai bình cho nó chắc cứu thì hai bình phúc dừng đại thì một trăm xu luôn em một trăm xu có đâu mà phí rẻ ôm mà trăm xu rẻ bèo luôn nè chung là mình là mình sợ rớt thôi còn ép mà đỡ chắc ăn thì bốn bình là đủ rồi ok dòng cuối này dòng cuối sinh lực nội lực rồi vào đầu nội lực nha nam tin một nè chất xấu đó còn nam minh đại khai bút bỏ nam minh đại luôn em ơi cho nó hết luôn đi bảy tiểu ok chưa rồi xong hết lệnh bài hết hiện tinh luôn hết hiện tinh luôn nè đó, ok ok nha anh em thì hôm nay thì ép hai món cái bao tay nữa mà như bao tay khả tìm cái phôi không có được khả đi tìm phôi chuyện khó thì có nha anh em đợi chút nha ok anh em chắc được uh, tầm này ngừng clip tại đây anh em ơi đó không là 30 thì bao tay này thì ép tốn vài dương thị tinh lại một cục thịt đây, tốn vài dương hiền tinh thôi sáu dương hiền tinh một uh, một viên ba và năm dương một và kèm thêm một thị tinh khoảng tầm 10 bình phúc đại đó ra được bao tay mát rồi cái nón này thì khai ép cũng khá là nhiều dòng kháng độc khai tốn một thị tinh uh, ờ, 8 đại dòng phục hồi thì khai tốn uh, 8 đại dòng chuyện khó thì à, nói chung dòng một hồi khải tốn một thêm một thị tinh nữa là thêm hai thị tinh nói chung là ép cái nón này tốn hết khoảng tầm 10 viên thì 10 viên hiền tinh 10 viên hiền tinh và 9 viên 1, 1 viên 3 1 viên 3 Khải không có Khải không có ép cái dòng chuyện hó nên là dòng chuyện hó Khải không có hiền tinh đó nên là Khải đập hiền tinh 3 luôn chứ thiệt tình là cái này 10 viên 10 viên 1 là, là xong luôn nè rồi nó tốn hai thị tinh thôi một thị tinh ở dòng à, kháng độc và một thị tinh ở dòng phục hồi sinh lực thôi còn lại là phúc viên thôi nè rồi ok đó hai món này tương đương cũng khá là rẻ nè cộng lại thì hai món cao lắm chưa tới 10 kim chưa tới 10 kim đâu bao tay này chưa tới 1 kim nón này hơn 3 kim một chút chúng là khá là rẻ nè tầm 5 kim 6 kim quay đầu là hai món này rồi anh em xem video thì cho một like chia sẻ cho nha đó hiện tại bây giờ sau video này khai sẽ up lên khai sẽ chuyển về con long đao như nè hiện tại liên đấu thì anh em xem này liên đấu thì khả đang có cơ hội top 1 2, 3, 4 rồi đây liên đấu rồi nè chưa có phối mộc em ơi em có phối mộc vòng hai không đưa ra nép luôn đây này liên đấu thì uh, tháng vừa rồi khải có liên đấu nhưng mà khải không có làm video anh em khải không có làm video anh em xem nha anh em như top 1 này top 1 thì thua 10 trận này 38 trận thua 10 trận này còn khải top 2 này nè mà khải chưa đánh nha khải còn 4 trận nữa đó thấy chưa thì khải auto rồi tầm này khải auto rồi auto nằm top này thua 7 này. top 3 này top 7 thua 9 vài ngày nữa hết top rồi nè, vài ngày nữa hết liên đấu rồi đó thì hiện tại khải đang có cơ hội nằm top một hai ba bốn thì lúc đó tính sâu rồi nè. khi nào có top thì khải sẽ làm video và nhận vòng sáng top cho anh em xem em em ai có hiện tĩnh một cho khải mượn vài viên đi nam mượn hai viên đi em biết kỳ không có không anh mượn đi, ép cái bao tay cho xem luôn á ờ, bảy đại không mới ép còn hai viên nó ép xong bao tay luôn mai đưa lại còn thao tao đi thì kích đi kích tiền vạn cho lẹ này mà rồi đó, xong bao tay luôn cho nó xong hai món trong video này cho hợp lý nè đó rồi mới mua mới được uh, cho cái phôi này chuyển hóa 10 đó, cái phôi chuyển hóa này vứt cho anh bắt rồi rồi vô lấy lấy uh, ờ, thiềm ba ba là mục tiêu rồi ôi ấn hai chứ giờ là đi mua ấn hai à ấn hai hờ mọc cho nó xong bao tay luôn ấn hai hờ mọc ok cái bao tay này ép lên trường hóa 10 cho vui thôi này nó cũng chả giải quyết vấn đề gì cho nó chọn chọn dòng áo này tinh một này ẩn hai mọc này hai cho lấy ờ, ba đại bảy tiểu đó thấy chưa đó, đó. ok vô ép cho ba tay này là xong hai món phẩm chất xấu ok man rất xấu không em ơi rồi vô tương dương trung tâm đó em thấy tương dương trung tâm đó đầy ông ben đồ tùm lum tùm lưa rồi ép vào tay vào tay này tinh một này phẩm chất xấu này đó còn đem mình đại bảy bên tiểu bỏ luôn rồi nè đại lên 10 luôn là đẹp hết điểm của phú duyên luôn rồi ép hai món hết điểm luôn rồi tinh một sinh lực nội lực ép vui thôi những dòng đó chả quan trọng đâu 10 điểm rồi ok chọn vẹn nè hai món mắt rồi đó. chưa đến 10 kim đây cho anh em xem đồ hào cà chưa đến 10 kim cho anh em cái kiếm nhưng mà có kích được không kích được chứ em bao tay kích được hết mà rồi anh được ép thì anh ép lại đích kích được anh ép thì nếu mang dây thủy với nhận thủy vẫn kích được mà rồi hai món quay đầu khoảng 10 kim anh em đó đẹp chưa hợp tình hợp lý không chuyển con lông đao hợp lý luôn nè. rồi ok anh em xem video đừng quên cho một đăng ký kênh nhấn chuông theo dõi những video tiếp theo nha chúc anh em xem video vui vẻ